Tình là nghề xóm thì có bao lâu Mà sao hơn thua nhau mấy câu Tình yêu là những gì kết thân nhau Thì ta hãy càng luôn chân quý Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người trời ơi nguyên một con cá luôn mà bây giờ còn có cái đầu không à ăn gì mà tàn nhẫn vậy không biết nữa đầu hũ dồn thịt một dĩa luôn vậy đó ăn chưa có con miếng à. quay nè ngon thiệt là ngon à giờ còn mở không à không được tôi phải tìm ra thủ phạm mà ăn đồ ăn của tôi rồi vừa có đồ ăn ngon mà vừa được hường hường đúc nữa mở chân quá rồi chật sao á chật chật sao á cái tay mỏi mỏi làm sao á cái người này kỳ quá à. lúc nào cũng để người ta chủ động nắm tay không à trời á thì cũng hương hương nói là hương thích cái kiểu lạnh lùng bôi thì người ta lạnh lùng bôi gì thôi chứ lùng bôi mà giờ lạnh quá trời lạnh luôn rồi à, lạnh quá à. ủa đi đâu vậy đi vô lấy cái màn trùm hương lại thôi đi cái người này sao á tôi có cái đẹp trai thôi còn lại không được cái gì hết á trời ơi mệt quá bây giờ có cho ăn hay không nè đói bụng quá rồi nè ăn thì ăn nè mệt ghê vậy à ngon quá à ngon hơn ngon quá ừ. gì đó gì đó gì đó bắt quả tang kéo màn ra Kéo màn gì cái màn đó đó kéo ra ừ. đại biểu kéo màn ra đất ơi coi kìa Đồ ăn của tôi nấu để tôi ăn Hèn chi mỗi lần mà tôi xuống tôi dở ra tôi thấy không còn món nào hết trơn á em Đem cho trai ăn hết trơn hết trời à Không chị Trời đất ơi Xịt xịt cái gì Chị Nhưng mà Hường nấu với tôi là Hường nấu tôi mới ăn Trời Tôi ơi. mà biết chị nấu hả là tôi không có ăn đâu Hường mai mốt á em muốn mời ai ăn á thì em tự nấu đi nghe chưa Hường cũng vậy nữa Mà mốt không có nấu ăn gì nữa trơn á Đồ ăn gì đâu dở ẹt à Dở ẹt cái gì gì chứ nói cái gì vậy tôi ăn chợt cà rau nè thôi, em, thôi. bây giờ em đứng ra coi có phải là em rủ anh qua nhà em mời anh ăn không em nói một tiếng thôi đúng đó bây giờ người ta nói anh ăn chợt kìa ăn chợt thì nói ăn chợt chứ sao thôi chị đừng có lớn giọng với tôi nữa à, từ đây về sau em không cần đem đồ ăn gì cho anh nữa hết trơn á à? có đồ ăn không mà gia đình em không tôn trọng anh thì anh ở đây làm gì nữa thôi thôi cậu xin lỗi chia tay luôn đi chị đó mày quýnh đi cho nó mất cái mặt này luôn đi chị này tại chị á bà bỏ em luôn rồi kìa từ nay cho đi pha không có tới nữa em không có chồng được là tại chị nữa. đã, kêu nó qua ăn pha pha gì sao giống đồ cho chó ăn trời trời ơi sao sáng không có nấu cái gì ăn hết trơn vậy trời ơi nồi không mà cái bà thì tệ thiệt tệ sáng đói bụng chết xuống không có nấu một cái gì cho mình ăn để gọi là lót lòng cái vợ trời hết hồn bà thủ phạm bắt phạm quả tang bây giờ thủ phạm chính là ông bà nói gì vậy bà khùng hả mà đi nắng về nó bị say nắng à, say nắng gì tự nhiên gặp tôi nói tôi thủ phạm thủ phạm gì thủ phạm ăn dụng bà lãng luôn vậy mắc mớ thì tôi văn dụng nè báo bà biết nha tôi chủ nhà này ha à. ra tôi muốn ăn tôi chỉ cần xuống tôi nói bà đâu nấu tôi ăn mắc mớ thì tôi phải ăn dụng chi tôi mang tiếng trời ơi thì ông đói thì ông cứ nhận ông ăn đi ăn cái gì mấy bữa nay tôi bệnh tôi uống thuốc bữa nay tôi đói bụng tôi xuống tôi ăn chứ tôi đâu có ăn dụng ăn giết gì đâu tự nhiên gặp bà bà ông nấu tôi ăn bà còn nói vậy thưa gì hết đi về đâu đổ thừa bà ăn thì nói ăn ăn nếu tôi ăn thì tôi à, nếu, nếu... Ừ. gì chứ à, chú Phạm ơi con chuột kìa Bạn ông hả? Bảy Bạn không khùng quá Ông rủ nó ăn chung hả? Ăn chung cái gì chung Tự nhiên nó đó Nó ăn dụng nó chứ không phải tôi đâu Diệt diệt thiếu diệt Thiếu diệt hả? Con chuột kìa Đập cái gì? Ông lấy cái muỗng cho tôi Lấy muỗng mà đập kiến hả? Trời ơi chuột mà lấy muỗng đập mà ăn thua gì nó Lấy cái gì đập? Tôi tôi tôi tôi tôi đẻ lên đi trời đất ơi ăn còn rủ chuột ăn chung nữa đập thiệt nó. tình á ăn không còn cái thứ gì để Được cho ta khoan khoan cái đó đập tôi không chết đừng nói đập nó nè lấy cái chà dồ á chà dồ đi gõ vô đầu nó cho nó chấn thương sọ não trời đất ơi có cái cây mà lấy cũng không xong nữa để tôi chọi cho ừ, chết mày nha mày mày chết mày mày Ê, chết rồi à. bà ơi mấy cái đồ ăn này nặng chuột ăn vô là mình không ăn được nữa ăn nữa là bệnh chết á tôi chết rồi bỏ đi Ê. ghê quá khoan khoan khoan hả hình như thủ phạm không phải là con chuột đâu nếu con chuột nó ăn nó tha nó phải đồ ăn nó nó rơi rớt tùm lum hết còn ờ. này sao nó gọn vậy vậy thì thủ phạm là ai không biết giờ này bà đang nấu món gì ta ừ nấu món gì đâu quan trọng không quan trọng là ăn với em á là món gì anh cũng thấy ngon á <laughs> chỉ có anh mới hiểu em thôi à đã nấu rồi không có cần đồ ăn nhiều chỉ cần ngồi bên cạnh thường thường của anh á là ăn món nào cũng như là mỹ vị hết thổi ba nó không thích thổi à, thổi lên làm nổi gió mà tiền cưng trời ơi Bà làm gì? Sao cái mặt chà bá vậy? Chà bá gì? Bà làm gì vậy? Đây Hả? Tôi đã lượm được cọng tóc Vừa ăn dụng vừa gãy đầu à. Giờ <laughs> cộng tóc này mà tôi biết thủ phạm ăn dụng không phải là ông Đúng rồi, tôi đâu phải ờ, là cái người ăn dụng đâu Đúng Vậy bà biết ai là thủ phạm không? Tôi biết Ai? Chính đó Đúng, là nó Tôi sẽ lên quýnh nó à, mày bậy bậy Bà không nhớ bức dây nào cũng rừng Yên tâm đi Tôi đã có cách Đi Cô Bữa nay đồ ăn cái màu hấp dẫn dữ vậy Tối qua em thức mấy tiếng đồng hồ nấu cho anh ăn Để anh thưởng thức tài nghệ của em Sao ta ăn đi là tôi không có ăn cay được cái, cái này là nấu như mọi khi mà nước đâu rồi đợi chút nước thôi có nước luôn đi thôi nước cô hại tôi đúng không Tôi, tôi không có ăn cay được mà cô bỏ đóng ớt trong này hay gì vậy không phải cái này nấu như mọi khi cô tính là từ đây về sau á là cô khỏi có nấu nướng gì cho tôi nữa đúng không, không phải vậy được rồi được rồi bây giờ cô đạt thành ý nguyện rồi đó khỏi nấu nướng gì nữa đó oan gia đó là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người